Hello, chào mừng tất cả anh em ờ, quay trở lại với kênh uh, Tiến soi kèo cũng như là cái kênh uh, Tiến bóng đá này nha. Thì ở video vừa rồi ấy, Tiến cũng đã phân tích uh, soi kèo xong cho anh em tham tham khảo cái trận đấu giữa uh, Bay em với uh, PSG. Thì uh, uh, trong video này, Tiến sẽ tiếp tục phân tích cho anh em uh, thêm một trận đấu nữa tại uh, trận lượt về cúp C1 giữa Tottenham với uh, AC Milan. Đấy, thì ok, trước tiên thì uh, Tiến thấy hai cái bóng này uh, có rất là nhiều cái điểm chung uh, riêng tại cúp C1 đấy thì cả hai hiện tại đều uh, uh, không còn cái mục tiêu nào ở mùa giải này cả đấy trước tiên là Tottenham này uh, Tottenham thì vừa cũng phải nhận thất bại uh, 0-1 trước uh, Sheffield United tại cúp FA này uh, và phải dừng chân tại giải đấu này luôn đấy và mới đây nhất thì uh, Tottenham cũng uh, phải nhận thêm một thất bại với tỷ số là 1-0 trước Wolver tại giải ngoại hạng Anh đấy thì sau cái trận thua này sau cái trận thua trước Wolver 0-1 thì uh, uh, Tottenham đã ờ, đứng yên ở cái vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng ngoại Anh này với 45 điểm có được sau 26 vòng đấu. Đấy và Tottenham đang kém cái đội đầu bảng là Arsenal đến 18 ờ, điểm cách biệt, thậm chí là vị trí top 4 của Tottenham cũng đang rất là khó giữ khi mà cái cái đội xếp phía sau đến em là Liverpool này. Uh, Liverpool cũng đã có được đến 42 điểm sau 25 vòng đấu rồi và còn một trận thi đấu ít hơn so với Tottenham nữa. Đấy Tiếp theo là ở vị trí thứ sáu thì anh em thấy đó Newcastle cũng đã có được 41 điểm sau 24 uh, ờ, chặng mà thôi. Đấy vậy cho nên nếu mà Tottenham mà dường như uh, dường như là đang rất là bế tắc trên mỗi cái đấu trường luôn. Đấy thì quay lại với uh, cái cúp C1 thì uh, Tottenham cũng đang phải uh, nói là đang bị thất thế khi mà để thua 1-0 trước AC Milan uh, ở trận lượt đi vừa rồi này. Đấy và với cái uh, thời điểm uh, Tottenham đang có một cái phong độ uh, không có được tốt như hiện tại ấy, mà khi phải đối đầu với AC Milan vào đêm nay nữa thì chắc chắn là khó khăn sẽ càng khó khăn hơn cho gà trống dù cho cái lợi thế uh, trong cái trận đấu này là Tottenham được uh, quay trở lại sân nhà <coughs> còn về đội khách AC Milan ấy thì tuy không có được uh, không còn cái mục tiêu nào trong cái mùa giải này cả uh, kể cả tại uh, Serie A luôn cũng vậy đấy thì uh, AC Milan này mới đây cũng phải nhận uh, thất bại với số 1-2 trước uh, Fiorentina và cái thất bại này cũng đã uh, khiến cho Milan uh, chỉ đang có được cái vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng với 47 điểm sau 25 vòng đấu mà thôi đấy thì anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng đi thì cái đội đầu bảng là Napoli uh, thì Napoli gần như là đã chắc chắn là giành cái ngôi vô địch uh, Serie A khi mà Napoli đã có được đến 65 điểm sau 25 vòng đấu rồi à, hiện tại Napoli bỏ cái đội xếp sau Số thứ hai là Inter Milan đến 15 điểm cách biệt và bỏ xa Milan tới 18 à, điểm cách biệt luôn nha anh em. Đấy, cũng giống như gà trống Tottenham thôi thì cái mục tiêu hiện tại của hai đội chắc chắn là sẽ giữ vững cái top 5 tại à, giải vô địch quốc gia hàng đầu này để để có thể lấy được cái vé dự cúp châu Âu mùa sau. Đấy. Và cái điều quan trọng nhất là hai đội sẽ lọt vào cái tứ kết uh, cúp C1 ở mùa giải này. Nhưng mà trái ngược với Tottenham ấy thì uh, uh, tiến thấy cái thằng AC Milan này là cái đội đang có được nhiều lợi thế hơn khi mà cái phong độ cũng như là cái lợi thế ờ, thắng 1-0 ở cái trận lượt đi sẽ giúp cho AC Milan tự tin hơn trong cái cuộc đối đầu này đấy thì anh em nhìn này sau cái trận thua 1-2 mới đây trước Fiorentina thì ờ, thì trước đó thằng AC Milan này cũng đã có được hai chiến thắng liên tiếp lần lượt trước 1-0 ờ, trước Monza này rồi mới đây nhất là chiến thắng 2-0 trước cái đối thủ mà cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng luôn là Atalanta đấy thì xét về tất cả thì có thể thấy cái cuộc đối đầu này uh, tương đối là ngang cơ nhau nha anh em nhưng mà AC Milan thì vẫn đang nhỉnh hơn về cái phong độ đang có hiện tại này đấy ngược lại thì Tottenham vẫn có được một ít cái lợi thế uh, nếu xét về cái lịch sử đối đầu đấy trước khi mà thua 1-0 trước uh, Milan ở cái lượt đi C1 vừa rồi này thì uh, trước đó Tottenham cũng uh, hoàn toàn bất bại trước uh, AC Milan với hai trận thắng và một trận hòa và trước khi đến với cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì uh, tiến sẽ cho uh, cho anh em xem sơ qua về cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội đến em tham khảo này <coughs> đây thì uh, à, AC Milan uh, AC Milan sẽ ra sân với sơ đồ là 3421 với bộ ba tấn công là là Rafael Leao và Raheem Diaz cùng với Oliver Giroud thì ở trận đấu này anh em có thấy này huấn luyện viên uh, Pioli cũng không có được cái sự vụ của các cầu thủ do chấn thương như là Calotia này rồi à, Florenzi này à, và Bencano đấy còn về đội chủ nhà Tottenham cũng ra sân với sơ đồ là 3421 với bộ ba tấn công là Anthony Conte này rồi à, à, tấn công là Son Heung-min này rồi à, Kulusevski này và Hagiken đấy và ở trận đấu này huấn luyện viên uh, Anthony Conte cũng sẽ không có được cái sự phục vụ của uh, Bentancur, uh, Bissoma rồi Sessinon đấy và thủ thành ờ, Hugo Lloris à, và cái trường hợp của Eric cũng không thể ra sân do đã nhận đủ cái số thẻ vàng ở các cái vòng đấu trước à, còn về cái đội khách uh, AC Milan thì anh em thấy đấy cả hai đội đều có những cái uh, điểm chung với nhau từ cái uh, chấn thương này cho đến uh, các cái mà mục tiêu hàng đầu tại giải vô địch quốc gia cũng như là C1 hiện tại thì đấy nói chung là đây chỉ là những cái đội hình mà dự kiến thôi nha anh em nên chắc chắn là sẽ có sự thay đổi rất là nhiều trước cái giờ bóng lăn của trận đấu này đấy và tiến sẽ cho anh em ờ, xem về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra này đấy à, với cái việc mà bắt buộc phải thắng cùng với cái lợi thế trên sân nhà ấy, nên ờ, Tottenham đã được nhà cái ship ở mức cửa trên với cái mức chấp lần lượt là 0.25 này rồi 0.5 và 0.75 à, trước AC Milan đấy còn mã kèo tài xỉu ở đây là 2.25 2.5 cùng với mức uh, 2.75 cả trận đấy thì với cái tỷ lệ kèo này này thì tiến ờ, có phần nghiêng về AC Milan nhiều hơn vì ờ, xét về mọi mặt ấy thì AC Milan vẫn ờ, đang nhỉnh hơn Tottenham một phần nào đó à, và với cái mã kèo này thì Tottenham chấp uh, nửa trái thường bị thua kèo rất là nhiều luôn nha anh em đấy vậy nên bây giờ này thì tiến sẽ chốt nhanh cho anh em hai cái mã kèo ở cuộc đối đầu này đây thì mã kèo AC Milan được chấp uh, nửa trái cả trận này cùng với cái mã kèo là tài thẻ uh, 4.5 cả trận nha anh em đấy vì ở cái trận đấu này ấy à, hai đội đã không còn gì để mất nữa nên à, với cái lợi thế nhỏ nhoi và là một bàn cách biệt dành cho à, ờ, AC Milan ở trận lượt đi thì thì <coughs> thì uh, chắc chắn ấy là tiến sẽ tin rằng là cái trận đấu này sẽ uh, xảy ra rất là nhiều va chạm này và sẽ xuất hiện rất là nhiều thế phạt từ trọng tài luôn đấy ok thì uh, tiến nhắc lại với anh em này đây là hai cái máy kèo mà tiến đưa lên cho anh em tham khảo thôi thì anh em nhớ là chỉ là ở mức tham khảo thôi nhá còn những anh em nào mà đang thu tha mà xa bờ ấy và muốn có được những cái mã kèo chuẩn hơn để à, anh em gỡ gạt lại thì à, anh em cứ liên hệ cho tiến để uh, tiến thêm anh em vào nhóm đấy à, và trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng khi mà đã có cái đội hình à, ga xăng chính thức này cũng như cái thông tin lực lượng, lượng đó thì lúc đó tiến sẽ đẩy các cái mã kèo mà chuẩn hơn à, lên trên nhóm để cho anh em theo và cái điều kiện vào nhóm thì à, tiến à, chỉ muốn nói với anh em là nó rất là đơn giản thôi à, hoàn toàn là, miễn phí tiến sẽ không thu một cái đồng lọc phí nào từ anh em hết đấy chỉ cần anh em là có một cái số vốn nhất định này ít nhất cũng từ là một hai củ trở lên à, vì với cái số vốn này tiến mới có thể chia kèo cho anh em à, ra vào để kiếm lãi được cũng như là tiến sẽ giới thiệu và chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất để anh em uh, được ăn cao này không phải bị mắc like mắc cỏ như là khi mà anh em chơi bóng ngoài qua thầu qua cò đấy ok cho anh em còn việc mà anh em cầm vài trăm rồi vào nhóm xin kèo ấy thì à, tiến khuyên anh em là anh em không nên vào làm gì đâu <clears throat> đấy anh em hãy để cái số tiền đó anh em muốn cà phê đi. chứ anh em đừng nghĩ tới cái việc mà là cầm vài trăm là sẽ ăn lên vài củ này vài chục củ đấy không có chuyện đó nha anh em đấy nếu mà anh em cầm vào nhóm thì cứ liên hệ ngay cho tiến à, và tiến cũng sẽ có phần quà là 500k dành cho anh em nào mà bình luận chính xác và sớm nhất về cái tỷ số của hai đội trong cái trận đấu uh, uh, giữa Tottenham với Milan này đấy thì ok cái video này cũng dài rồi tiến cũng sẽ kết thúc tại đây nha anh em và những anh em nào mà yêu quý tiến ấy thì hãy thể hiện bằng cách là uh, ấn like ở cái video này và đừng quên là ấn luôn cái nút là đăng ký theo dõi kênh này uh, à, tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, à, tiếng soi kèo để anh em có thể nhận được những cái mã kèo mà chuẩn nhất uh, và tiếng cũng xin chúc cho anh em luôn thắng ở các cái mã kèo sắp tới mà anh em đã đầu tư